Nhận định Sài Gòn với Quảng Ninh 18 giờ ngày 8 tháng 7 Vòng 14 V-League Sân thống nhất Sân khách là hạn chế với Quảng Ninh trong mùa giải này Trải qua 7 chuyến hành quân từ đầu giải Thầy trò Phan Thanh Hùng chỉ hai lần ca khúc khải hoàn Cập nhật thông tin kèo Đội hình ra sân Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin mới nhất về bóng đá Cách đây hơn một tuần, Quảng Ninh đã bị Hoàng Anh Gia Lai đá văng khỏi cút quốc gia sau loạt sút luân lưu 11m. Thế nên, V-League trở thành mục tiêu duy nhất của đội bóng đất bỏ ở mùa giải 2019. Khép lại giai đoạn lượt đi, đoàn quân của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đứng 3, ít hơn đội đội đầu bảng thành phố Hồ Chí Minh 6 điểm 21 so với 27. Ở trận đầu tiên của giai đoạn lượt về, Quảng Ninh sẽ làm khách của Sài Gòn FC để hướng tới mục tiêu cao hơn ở mùa giải 2019. Thời gian qua, Sài Gòn FC đã quyết định thay máu ngoại binh quyết tâm của đội bóng Sài Thành có thể đem đến nhiều khó khăn cho các đối thủ còn lại, bởi xét về tổng thể, họ là một đội bóng có lực, Trở lại với Quảng Ninh, dù đứng thứ ba, nhưng vấn đề của đội bóng đất bỏ là khả năng duy chờ sự ổn thấp thấp. Điều đó được thể hiện rõ qua sự thất thường về mặt kết quả. Đơn cử như 6 vòng vừa qua, thầy trò Phan Anh Hùng thắng 2, hòa 2, thua 2, xét theo thành tích kèo. Họ chỉ hai lần mang lại niềm vui cho giới đầu tư, sân khách cũng là hạn chế với Quảng Ninh. Trải qua 7 chuyến hành quân từ đầu giải, Hải Huy và đồng đội chỉ hai lần ca khúc khải hoàn, trong khi ba lần rơi vào cảnh trắng tay và hai lần bị cầm hòa. Ở hoàn cảnh đó, đừng nói tới 3 điểm, nếu thi đấu thiếu tập trung, Quảng Ninh hoàn toàn có thể nếm trái đắng tại thống nhất.